chị à? đi em ơi để ông gọi đừng có gạt đi mùa quá mùa cả thấy ông nuôi à thấy ông nuôi chưa ẩm lắm em ơi ẩm đầy lên tay em ơi rồi ẩm rồi đúng rồi ẩm rồi ẩm rồi bốn sáu à. ờ, cho tiền rồi nhìn thấy đường đi tôi bỏ mày này anh gì để bán đây này cầm bàn trên đùi nó mỏi nấu nấu ăn đùi không không mỏi lên năm nước đúng không vậy không không muốn cân muốn bỏ cái về cân chín mấy triệu cân hai triệu hai triệu cân à năm trăm nhân thịt dạ là cái gì của quá nhảy một triệu cái này cân một triệu thuộc ba triệu bốn triệu cân nó đâu một ngày ba triệu nữa bao nhiêu ba triệu cân ba đi chơi lại ta chơi ba cả tự tự tay một lần mày thế nằm nước không cân nằm nước cân mất triệu rồi không có gì thằng nắm nước để một triệu vào đấy nằm nước cũng muốn cân đấy cho nhiều nước không <laughs> cho đây phát đi cắt cũng thế mà ừ. người đẹp một triệu cân cắt đánh luôn đấy. triệu cân em à đánh đi chưa tưởng tưởng để đặt vào đây triệu cân ok chưa có thêm không có ờ, không thêm rồi thôi một triệu cân đúng không triệu rưỡi triệu rưỡi à, triệu à? ừ. ừ. rưỡi cân này ừ. triệu ba triệu cho bao nhiêu cân bốn triệu rưỡi à? bốn triệu rưỡi cân bốn triệu rưỡi cân này trước mà gặp cái này sướng cơm nhiều năm triệu đó ông ông chín chín chín triệu rưỡi cân tám triệu đấy bỏ lâu rồi được đây Người đẹp đâu cho anh tư vấn này 9 triệu cân Thôi bỏ đi Sáu nước bài ừ. Ăn thế nào ăn đi Không ăn được, vẫn thua 446 Ông 8 điểm tiếc nhỉ 8, 8, 8 Đóng ra yeah, Cái của nhà mình tám nước vải đi bỏ Ôi trời, nó phải hết tiền là thôi, chơi nốt Bài đấy chắc cờ nhá đầu đuôi chắc cái gì Được. cắt đầu đã cũng được ăn đâu ẩm tẩy một triệu đấy ngay đi rồi đấy tí đấy chờ tí nhá cần hai triệu cân ok cánh cân bao nhiêu cân hai triệu nó một triệu hai triệu cân Nhớ cái không là Thêm triệu 3 triệu cân Cách tiền Quá nhỉ Bỏ Bỏ 3 triệu cân à Tôi cũng không hiểu Đánh bài đi bài đưa đưa đưa được có mấy triệu ấy à Thế thôi Ồ Trong ví căng kìa Ví căng kìa cân này nó tung tiền ra các có đỡ được không nó tung ngực ra các nó khiếp thì còn mấy triệu em bốn triệu bao nhiêu cân nhà kia 5 triệu cân cân cái 5 triệu cân 500 thôi 5 triệu gần 500 Còn lại bài cái đó Ông bác thì tôi bỏ Tôi chín rồi bỏ Chín bỏ à, Chín bỏ phí đấy Chín nó đánh nhau Mồm nói chứ ta bao giờ Nó bỏ đâu Cân Đánh cái cân mình thêm 500 nó cân đúng không cái bỏ rồi chính thật chị 500 cân này thêm một xem là 4 triệu đó, ôi 4 triệu 4 à? triệu dưới cân đúng không 4 triệu 4 triệu 4 triệu 4 triệu Cách tiền một tí Một triệu thôi Tiền để mua sữa uống cái chín bỏ lên sữa sữa tự sữa à, không có sẵn không có sẵn à là cái mấy điểm bỏ sớm đấy chín chín chín hai ba bốn chín mình một triệu cân à hả sữa phải có sẵn không một triệu cân à? được bầu sữa để làm gì bầu sữa để nó mốc à em bao nhiêu em bốn triệu đó à? bốn triệu à 4 triệu này ba ngát không ăn cái gì không đánh hàng gớm nhỉ năm năm triệu nữa 5 triệu cân thôi rồi rồi rồi bà này phải cân thôi cho con Bà này là tôi phải cân Mấy vòng Nửa cân trắng này ông này Ồ, cân tốt Trên đôi vòng nữa nửa Cân được Cân thôi Cân xin nhá được rồi. Đây, ok ok anh. Ôi giời Có tiền tự tin luôn. Nhưng mà nó thêm bao nhiêu? À? Thêm 1 triệu. Thêm có 500. 500, 500 thôi. Đỏ. À, cũng nên quy cá ăn má tiền mình. Chọn má chia đi. Chia đi nhanh em. Không đá nào. Hết thú tiền rồi chơi nốt à? Thích thì không người bơm, em có thích bơm không? Người ta quay. Bơm đi, ông kia ăn bơm đi anh thích bao nhiêu miễn sao mà miễn sao em em uh, cho anh cái gì đấy đó chị em có lại trả cái gì em trả cái gì cho anh thì anh có cần cái gì đâu long phang phật nữa yeah. Dạ. cân toàn chín ba tám mấy điều chín ba tám ba cái. đây tiền đây tiền đây mấy điều sao nào Ủa, cũng cân đi đây có đủ triệu cân đi được cân này đấy răng đỏ tôi giờ được chơi đúng không tùy trên mười triệu này nó đỏ quá nó nói tám điểm đỏ tội tám điểm á bao nhiêu yeah. Dạ. tiền nhiều cậy tiền tiền người tiền tiền đâu tiền ông cả cục ấy Chào tất cả anh em đang xem video nhé Thì cái video vừa rồi các bạn xem anh em mình diễn đấy Mình đã sử dụng cái ví này Để mình đánh bài Thì cái ví này ấy Thì mình muốn ngồi lại mình tư vấn cho anh em một chút Thì à, anh em nào xem cái video Thì anh em cố gắng anh em nán lại Mình sẽ tư vấn cho anh em từ A đến Z những cái đồ chơi Bài ná mà các bạn đi vào sân chơi Nó là hiệu quả nhất hiện nay Từ những cái sân chơi anh em nhỏ lẻ Hay là những cái sân chơi lớn Anh em nên sử dụng cái đồ gì thì mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn anh em nhé như anh em đi chơi cái ví đổi bài này thì là cái sân chơi nào của anh em ấy mình khuyên anh em là những cái sân chơi nào các bạn không đưa được bài vào thì các bạn mới chơi cái ví này đấy cái ví này thì nó sẽ thay đổi lá bài các bạn đút một cây vào đây và những cái ván bài sau các bạn muốn thay đổi cây gì để lấy cái bài của mình lớn đấy thì mình sẽ đưa vào đây mình đổi ra đấy là tự động hút vào nó đổi ra ví thì nó rất là nhanh khi các bạn sạc đầy vào nó chạy rất là êm đấy ví này mình bảo hành cho anh em một năm anh em nhé đấy đấy là những cái sân chơi anh em không đưa được bài vào đấy anh em nhé còn những cái sân chơi nào của anh em mà đưa được bài vào thì mình khuyên anh em nên sử dụng một là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài hai là cái máy đánh bài máy đánh bài thì nó có mấy loại anh em cũng ngồi anh em xem hết video mình sẽ test hết cho anh em để anh em hiểu hơn về cái đồ này đấy cái kính áp tròng này thì các bạn nhìn vào đây kính áp trong này thì nó cũng rẻ thôi anh em đi chơi nó phù hợp cho những cái sân chơi của anh em nào bé Đấy, thì anh em mới đầu anh em chưa có kinh phí anh em nên đầu tư cái kính áp tròng này kính này thì nó là kính mỹ thế hệ nó là 4D nhiều anh em có bảo 7D với 5D nó thật sự với các bạn nó chỉ là 4D thôi anh em không hiểu được thì là anh em thôi còn những người người ta hiểu được thì không có là 5D hay 7D gì cả nó thực ra nó chỉ là kính áp tròng 4D thôi anh em nhé cái kính này thì bên trong nó gồm những cái gì nó gồm có hai mắt kính này đấy hai cái mắt kính áp tròng như này thì các bạn nhìn nó màu hồng như này thôi nhưng mà khi anh em đeo vào trong lòng mắt đấy nó hoàn toàn như bình thường hết anh em nhé không ai có thể phát hiện được ra người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được ra và đây nó có gậy gắp kính và một cái gậy đỡ kính đấy anh em đi chơi thì anh em gắp kính thì anh em lấy cái dùng cái này anh em gắp còn đây là cái gậy đỡ để các bạn đưa vào trong lòng mắt của các bạn đấy còn đây là cái nọ anh em thích đựng sang cái nọ này thì anh em đựng đấy còn cái kính này thì là anh em đeo nó đơn giản thôi anh em gấp cái kính này ra và anh em để lên cái này anh em đứng trước gương anh em mở to mắt ra anh em đưa vào mắt anh em nia sang hai bên phát là được đấy nó rất là đơn giản các bạn có thể làm được độ con gái nó đeo suốt ngày đấy cái kính này thì khi các bạn soi vào bài nó sẽ nét căng thì đây nó là cái kính thử nhưng anh em nhớ này cái kính áp tròng này thì anh em phải dùng cái bài của cái mình anh em mới chơi được đấy thì các bạn nhìn đây này đấy các bạn nhìn này. cái bài thường thì mình sẽ không nhìn thấy cái gì này. nó hoàn toàn xoay chín bình thường này như cái bài hàng này bài kính này khi các bạn đeo vào các bạn sẽ nhìn nét căng con 10 10 này chữ thập đấy con này con hai này anh em này thì anh em nhìn đây, cái bài này với cái bài này bài thường này. các bạn nhìn nó không khác nhau một tí gì anh em nhé nó y xì phóc như nhau giống hệt bài chợ anh em không khác một tí gì nhưng mà khi các bạn đeo kính áp tròng các bạn nhìn con hai này đấy con này bài thường không nhìn gì này con này con hai này con này con quy này con này con 4 này con này con 3 này con này chữ thập là con 10 này đấy thì khi anh em mua hàng anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình anh em test hàng luôn còn anh em không đến được mình sẽ gửi qua đường bưu điện về cho anh em gửi qua bưu điện thì anh em sẽ test hàng luôn anh em nhé anh em phải kiểm tra hàng anh em mới nhận khi anh em kiểm tra hàng anh em muốn nhanh thì anh em dán luôn cái mắt này vào cái camera điện thoại của anh em anh em soi vào bộ bài mình cho anh em đây nó sẽ nét căng lên anh em nhìn luôn đấy mẫu bài thì các bạn chơi mẫu bài nào mình cung cấp cho anh em mẫu bài đấy đấy đấy là nói về cái ví và cái kính xong thì sang cái máy nó là cái dòng cao cấp hơn để hỗ trợ cho anh em đi chơi thì hiện nay mình có hai cái dòng sản phẩm nó là một con iPhone X và một con iPhone 11 hai cái dòng này ấy, thì mình đảm bảo với anh em này khi anh em đi chơi nó sẽ hỗ trợ cho anh em nó là tuyệt đối đấy anh em nhé con iPhone X này thì nó dưới đời con iPhone 11 con iPhone 11 này nó đời mới đời cao cấp nhất hiện nay Đấy, mình sẽ test cho anh em xem cả hai con để biết được cái độ hiệu quả của nó là như thế nào con iPhone X này thì các bạn có thể chơi được tất cả các loại bài ná Việt Nam các bạn chơi thể loại gì cũng được Đấy, đây mình sẽ bật cái chế độ loa lên khi đi chơi anh em phải đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai nó chỉ bằng cái hạt đỗ thôi và anh em tắt màn hình đi còn đây mình thử máy cho anh em thì mình sẽ bật chế độ loa lên để anh em nghe anh em biết được cái độ bắt bài nhanh và cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào đấy thì anh em xem anh em sẽ hiểu đấy, khi anh em đặt bài đây máy nó sẽ báo đấy anh em thấy chưa dọc ngang gì máy nó báo hết này xa gần gì máy nó cũng báo này đấy Đấy, máy báo mình bỏ đi bốn lá đây là mình đang chơi chế độ bỏ lá đi bài mình là bài lớn rất là nhiều chế độ chơi anh em có thể chơi chế độ báo nhà nào lớn nhất báo tất cả số tụ từ lớn đến bé mươi tám điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em Đấy. một ván chuẩn anh em sang ván thứ hai này bốn lá này Đấy. anh em chưa máy báo bài rất là nhanh cái này thì anh em có thể chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé bài mình là 7 điểm 6 điểm là bài lớn nhất anh em biết chưa rất là hiệu quả con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó ra vừa tầm tiền thì anh em dùng con máy này đấy còn những cái sân chơi nào của anh em đẳng cấp hẳn đấy thì anh em sẽ dùng con iPhone một tí mình sẽ tiếp cho anh em vì sao nó là đẳng cấp hẳn 4 này đấy mình làm con hay mình làm cá gì mình đều giành chiến thắng anh em nhé đấy bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy giờ mình sẽ chơi một ván chế độ làm con cho anh em xem xong mình sẽ tiếp sang con iPhone 11 anh em nhé đấy máy báo mình là bỏ đi 6 lá anh em này thì mình chỉ bỏ đi 4 thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn đấy thì mình làm con mình làm cái gì mình đều chơi được hết đấy bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok cho anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy là cái chế độ làm con Đấy, anh em chơi liêng ba cây bài cào binh sập sám tiếng gì miền nam tiếng gì miền bắc anh em đều chơi được hết đấy giờ mình sẽ test sang con iphone 11 cho anh em xem để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào con iphone 11 này thì con máy này thì mình không chê nó được một cái điểm gì anh em con này thì anh em mua được ba trò chơi giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ chuyên nghiêng đấy giờ mình sẽ đánh nghiêng anh em nhé đây này con máy này mình sẽ bật chế độ loa ngoài lên để cho anh em nghe này rồi loa ngoài rồi anh em nhìn vào đây này con máy này vì sao nó là cao cấp anh em nhớ này cầm bài trên tay máy báo này đập bài này di chuyển các chỗ anh em nhé đấy anh em thấy chưa báo bài rất là nhanh cầm bài trên tay máy báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy vì sao con máy này nó là máy cao cấp các bạn đặt bài chỗ nào nó cũng báo đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả anh em này đấy thì anh em đi chơi sân chơi nào của anh em ra tiền mình khuyên anh em nên đầu tư con iPhone 11 này vì nó rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy anh em chơi binh 6 lá binh 13 lá hay bài cào sâm nốc tiến lên miền Nam tiến lên miền Bắc ba cây anh em đều là hiệu quả thì mình khuyên anh em nếu anh em sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên đầu tư con iPhone 11 này nó hiệu quả hơn Đấy, anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh khi các bạn đặt bài phát máy nó báo là đốt bài đi này đấy nghe chưa máy báo mình bỏ đi năm lá này đấy bài mình đây là bài lớn nhất 9 điểm áp tổ ok chưa anh em đấy con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó to nó ra tiền thì anh em nên đầu tư đấy khuyên anh em nên đầu tư con máy này vì nó rất là hiệu quả anh em nhé đó anh nghe chưa đặt bài trên bộ bài máy nó báo này đó, đã mình bỏ đi hai lá này bài mình là bài lớn nhất này 6 về 8 liêng ok chưa anh em đó, thì anh em chơi anh em nên đầu tư con máy này mình khuyên anh em nó là như thế thì anh em là cần cái sản phẩm gì anh em cứ alo cho mình đấy, để mình tư vấn để anh em hiểu hơn chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video